Ví dụ đầu tiên, cho cái hàm số y bằng fx liên tục trên r và có đồ thị như hình vẽ. Đây là đồ thị hàm số y bằng fx. Được chưa? Gọi m là số nghiệm của phương trình f của fx bằng 1. Khẳng định sau đây khẳng định nào sau đây là đúng? Chúng ta có 4 khẳng định ở 4 đáp án đây. Các viết xong đề đi, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích cái câu số 1 này xem là hướng giải quyết của bài toán sẽ là như thế nào. chúng ta cùng phân tích nhé. Bây giờ chúng ta nhìn vào đây này. Đề bài của chúng ta là gì? Tìm số nghiệm của phương trình f của fx bằng 1. Ok chưa? Mà fx có đồ thị như hình vẽ. Vậy nếu như thầy đặt cái fx trong này là x lớn này các em hiểu không? Thầy đặt thằng này là x lớn này. Đấy. Vậy thì khi đó fx lớn bằng 1. Mà fx lớn thì đồ thị nó tương đương với, nó giống với fx nhỏ. Đúng chưa? Đây. Đấy. Vậy chúng ta sẽ so sánh so sánh đồ thị hàm số fx lớn với cái đường thẳng y1 xem chúng cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì nó sẽ có bấy nhiêu nghiệm x lớn Đấy, đây là đường Y1 này. Đấy, các em có thể sử dụng thước kẻ, chúng ta kẻ cái chúng ta sẽ thấy ngay. Nó cắt tại 3 điểm. Điểm thứ nhất đây, điểm thứ nhất nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 0. Điểm thứ hai nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Và điểm thứ ba sẽ là lớn hơn 3. Đúng chưa? Lớn hơn, à thầy xin lỗi. Điểm thứ ba À đúng rồi, nó nó tầm là bằng 3 hoặc lớn hơn 3 đấy. Chắc chắn là lớn hơn 2, đúng chưa? Đấy thì từ đó chúng ta xét khi đó chúng ta bắt đầu thay quay trở lại x lớn thì bằng à, bằng thầy giả sử đây là bằng một cái điểm x0 chẳng hạn đấy x0 trong khoảng từ trừ 1 đến 0 thì khi đó fx bằng x0 đúng chưa fx lại có đồ thị đây đấy trong khoảng từ trừ 1 cho đến 0 fx đồ thị này và trừ 1 đến 0 cái đường thẳng đó đây đúng chưa đấy thì kem xét lần lượt như vậy thì nó cũng sẽ ra Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì sự sử dụng đến kỹ thuật ghép trục. Ghép trục thì thầy đã hướng dẫn ở bài học trước rồi. Vậy đối với cái câu số 1 này thầy sẽ đưa cho các em hai cách làm để cho các em nắm rõ về cái phương pháp cũng như là cách giải quyết cái bài toán từ tự luận sang trắc nghiệm. Tức là nó có cả cách tự luận, có cả cách trắc nghiệm. Ok chưa? Chúng ta sẽ tư duy từ cái tự luận trước. Câu số 1 nhé.